đây là cái ngoại thất bên ngoài của bếp thì những cái lỗ lưới phía sau bếp á đây và bên dưới đó thì nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để che chắn lại để phòng chống cái trường hợp á chuột nó sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của các bạn nên các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà mua bếp ở cửa hàng chúng tôi thì tính năng đầu tiên á tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là cái tính năng khóa ga khi mà tắt thì tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nấu đây và một bếp nướng thì đây biết được thiết kế cái bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng như là vệ sinh các bạn không phải mất thời gian và công sức để mà đốt lửa than đây là mâm và vỉ tất cả đều bằng inox các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh rất là đẹp thì tiếp theo á tôi sẽ vặn nhỏ cái ba ngọn lửa này lại để mà có thể dễ thổi để thao tác cái tính năng là phá ra khi mà thắp lửa cho các bạn được xem thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây que cảm biến của bếp nó sẽ nhận được tín hiệu là lửa đã tắt thì bếp sẽ tự động khóa ga lại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 sử dụng á, mà thấy đèn hiển thị nó chớp ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin nó yếu rồi thì các bạn nên cắm sạc vào cả hai bếp tôi đã giảm nhỏ hơn lửa lại vì nó đã đạt đến cái nhiệt độ cao đây nhiệt độ bếp uh, cháo tôi đây là 300 đây nhiệt độ bên phải là 301 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến đó, tiếp xúc với cái đáy nồi đó mà cái nhiệt độ nó sẽ khác nhau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 để các bạn có thể cố định cái lò xo lại như thế này để khi mà cho vào sử dụng á, sẽ không xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra đây sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên không biết á, tôi sẽ làm một cái đầu dây chờ để cho các bạn có cắm vào cắm sạc vào đây là các tính năng rang xào đồ khô thì các bạn chỉ việc ấn và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây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 sử dụng ở cái hẹn giờ này á các bạn phải để học pin này trống đây chúng ta phải để pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ á, mà vẫn đi pin bên trong học pin đây thì khi mà hết thời gian trên ổ cắm thì bếp vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện tiếp vào bên trong bếp nên các bạn hãy nhớ lưu ý điều này còn khi mà các bạn sử dụng mâm mà vị để nướng á, thì các bạn nên cho ít lượng nước vào bên trong hứng phía dưới đây để trong quá trình các bạn nướng á, hơi nước sẽ bốc lên thì thực phẩm các bạn nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh sẽ được dễ dàng hơn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 đầu tiên đây là bếp được xuất xứ từ Nhật các bạn sử dụng nó rất là bền và thứ hai nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì theo thực tế sử dụng á, một gia đình các bạn nếu như mà có 4 người một ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá trị khoảng 320 ngàn các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng tức là mỗi tháng các bạn chỉ tốn khoảng 150 ngàn tiền ga thôi và thứ ba nó cực kỳ là an toàn đây